mai để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé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 còn bây giờ thì mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé đó thì hôm nay thì lại cũng lại là một ngày rất là vui và rất là tưng mừng rực rỡ thì à, với tiếp tục cái cầu lô ăn thông vào ngày hôm nay thì ở trên video thì chúng ta cũng đã ăn trọn vẹn cả hai nhảy lô 4554 các bạn nhé thực sự là cái dây này nó rất là đỏ và cái cầu kéo rất là ok đúng không cái này nó cũng đã minh chứng cái đẳng cấp rồi các bạn có để ý không ạ đây nhá mình sẽ mở lại cho các bạn xem nhé ăn ăn thông luôn các bạn nhé và còn ăn thông cả đè cả lô luôn và ngày hôm nay thì lại tiếp tục với cả trọn vẹn cả hai nháy lô đấy niềm vui rất là vô bờ bến luôn thì các bạn nào mà đã trùng máu và theo mình từ dạo trước đến dạo này thì các bạn đã đang ở trên đỉnh núi rất là cao rồi đó rất là đẳng cấp rồi đúng không các bạn thì mình cũng xin được chúc mừng thêm một lần nữa là những bạn nào mà đã trùng máu và đã theo mình thì các bạn là đã đã về bờ với cả bạch viết 4554 nhá đó các bạn cũng có thể là để loại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chia vui cùng với các bạn nhá đó hy vọng là ngày hôm nay thì à, cầu kèo mình soi xét thì cũng sẽ ok hơn thì hy vọng là cái mạch này nó sẽ còn tiếp nối mãi mãi để cho các bạn là có thể là à, đứng ở trên đỉnh núi rất là cao đó thì ngày hôm nay cũng niềm vui đã nhân đôi lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì chúng ta tiếp tục với cái cầu bạch thủ lô vip 4554 trọn vẹn cả hai nháy lô còn ở zalo của mình cũng vậy à, các thành viên ở nhóm tương nương của mình những anh chị em bạn bè mà đã nhanh tay vào nhóm lấy số thì ngày hôm nay cũng đã về bờ rực rỡ với lô 18 và đề 76 trong cái dàn đề 10 số nhá chúng ta ăn cả lô lẫn đề và chiến thắng tưng bừng rực rỡ ở trên tất cả mọi phương diện luôn đây mình sẽ mở cái nhật ký cho các bạn xem mình có chốt cho các bạn xong rồi lô VIP 1881 cái giải đặc biệt này à, cái trong này cái dàn đề 10 số và trong đó là có 76 thì ngày hôm nay 76 nó cũng đã nổ tương bừng rồi và cái song thủ lỗ 18 thì nó cũng đã nổ rồi đó với cái cầu ăn thông nhá đấy đã đưa các thành viên ở nhóm tư nông của mình đã lên bờ bến rất là cao rồi lên đỉnh núi rất là cao và các bạn mà mới vào thì cũng đang vào bờ rất là an toàn đó thì ai đang bị loạn cầu bí số đang bị xa bờ thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé vì sao mà mình khuyên các bạn nên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có nhiều thời gian soi cầu này mình sẽ soi xét được sàng lọc được ra những cái con số mà với những cái khả năng ăn cao nhất nhá và đặc biệt đó là những con số kín thì cái khả năng giam số không có thì cái khả năng ăn nó sẽ cao hơn ở trên video rất là nhiều nên là các bạn mà đang lăn tăn suy nghĩ thì các bạn có thể kết liên hệ ngay với Zalo 0963236194. Đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh tập tứ ngưng của mình. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn đây. À, ngày mai ngày 14 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 3 và chạm 7. Dàn đề rút gọn ngày mai sẽ có 77070 171 676 797 33 030 232 343 353